một lần nữa thành bốn đấy lướt không đó đó kiểm chập tới bỏ cái gì một lưng nữa này cần mua đấy lúc không đó chứ đó ừ ừ chật tay nữa ừ bắn tay nhanh ừ kita aja nih cuma kita atlet oke pertama oke hmm. tuh khai việc bạn khai việc ba cây liệt <laughs> đỏ biển tiền chọn tiết đây chọn tiết đây trời ai tin ra thiệt Ủa, cái gì em lỡ mà <laughs> cái gì mà đây một chiếc một quá đúng ừ này tôi dẫu on thông thông đó chỉ là buồn thôi ừ, tỉnh ừ.